Trời bên đơn phương bên chưa có mối tình nào hết oh, hôn cô gái nào chưa nhà có không ủa đơn phương sao hôn được ta không hôn qua anh cảnh à không có mạnh hả mời bạn nam rồi chào em ngồi đi em và xin mời bạn nữ quá cứng rồi mời bạn giới thiệu về mình Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, à, chào tất cả quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Ngọc Chẩn, năm nay em 32 tuổi, đến từ An Giang. Công việc em là nhân viên ờ, bán hàng của ờ, ờ, công ty tài chính. quyền nào? Dạ, quyền Châu Phú. Về An Giang, dạ, đi qua Giang. Long Xuyên. Đi qua Long Xuyên ạ. Rồi. Rồi, xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân nè. Dạ, em tên Lê Thị Trúc Đào, năm nay em 25 tuổi, em cũng quê ở An Giang. Hiện nay à? em đang làm ờ, nhân viên kinh doanh cho công ty mỹ phẩm ở Sài Gòn ạ à. à. Huyện nào em? Dạ em ở huyện An Phú ạ à. Có gần không? Cách nhà ờ, khoảng hơn 40 cây ạ à. à. Rồi bây giờ mời bạn Nam mình sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng Dạ khuyết điểm là em ờ, dễ nóng giận với những lý do không đâu vào đâu trời đất ơi tự nhiên có chuyện gì cũng nóng giận hả dạ đúng rồi khi đi em uh, vấp phải ờ, đá hay là gì đó em ờ, cũng uh, giận và có khi em uh, chửi uh, xung quanh mọi người chửi ai là chửi động đúng không dạ chữ động đúng rồi vậy chị thư nó đúng <laughs> dạ nắng mưa bất thường luôn hả dạ không không không không tới nổi vậy mình biết nhậu không ha biết chút chút à rồi rồi đào em nói về ưu điểm với khuyết điểm của bản thân dạ, nè ưu điểm em thì ờ, hòa đồng dễ nói chuyện chị cũng vui vẻ ừ. à, khuyết điểm em cũng hơi nóng tính như bạn nam vậy ừ. lại tính em hơi ngang ừ dạ um, giống như là mạnh mẽ quá giống như đàn ông á <laughs> nam tính đó ví dụ ví dụ khi mà gặp một cái tình huống gì em xử lý mà em nghĩ đó là em đàn ông công việc sale mà phải giao hàng á ừ. thì thường thường mấy bạn nữ hay là ừ nhờ đồng nghiệp nhờ đồng nghiệp nam giao hàng dùm nhưng mà không em là tự làm được là em làm hết á chắc do nam tính quá nên mọi người không không yêu nên tới ế vẫn giờ <laughs> tròn tròn dễ thương dễ thương nhưng mà được mấy mối tình rồi nam thư dạ cái này à, em, em thì mối tình chính thức thì em chưa có vậy có hôn nay chưa dạ chưa chưa Trời có dạ. nụ hôn đầu đời luôn hả dạ trời ơi còn em trai dạ em có hai mối tình nhưng nghĩ là mối tình đơn phương nè cũng đơn phương luôn hả dạ tức là mình yêu người ta mình không có nói dạ có, em có nói là bạn ờ, đến khi ờ, đến thời điểm em thổ lộ thì bạn đó đã nói có bạn trai rồi hay là em nói trễ quá dạ cũng có thể sao yêu đơn phương không hả chào chẩn dạ chào chị thư <laughs> mặt thấy thương quá ý đợi xíu anh lính quá đi nhìn nè cái gì qua đây hả? qua đây có gì lạ lắm hả sao giống lắm dạ anh chào anh linh cũng múp míp như nhau dễ thương giống dễ thương nha. như nhau à. tròn tròn như nhau trước giờ yêu đơn phương không hả dạ Trời bên đơn phương bên chưa có mối tình nào hết có nắm tay ai chưa dạ có có hung cô gái nào chưa dạ có không ủa đơn phương sao hung được ta hung hung qua ảnh cảnh vậy dạ. à hung tấm ảnh hả cái vụ là cái vụ lạ nha hung hung ảnh là sao tức là mình tức lấy là không? bạn nữ không cho hôn thì mình ờ, cầm tấm hình bạn nữ không ờ, ờ, cho, cho đỡ trời ơi tội nghiệp không <laughs> thôi thôi tôi tội nghiệp dữ vậy dễ trời thương quá ờ à, thấy thương quá à em em nãy em nói sinh năm mấy chị quên rồi dạ một chín tám bảy bên này tám tư à. chín tư sao bấm ra không có thích coi bói không <laughs> dạ. tám bảy là mạng quả đúng không chín tư dạ. là mạng gì ta quả luôn. quả luôn dạ bên kia là lư trung quả còn bên em là cái gì quả sơn dầu quả dạ chị thư ơi ơi ơi cho em chính chúc em là quả trung kim à. lư trung quả chứ tám bảy là lư trung quả Ờ. Qua quả sơn <laughs> quả quả quả sơn kỳ Mới qua cục coi phim quên Thôi ờ, được rồi Anh thấy thế này nè Hai đứa dễ thương lắm á Theo em á thì à, cái người trong mộng của em Em hình dung nó sẽ như thế nào cao trên mét sáu hơi gần gần á trên trên trên đẹp trai thì không cần đẹp trai lắm nhưng ừ. mà là người của gia đình em này là gia đình rồi đó rất là hiền lành luôn bảo đảm ngày nào cũng lấy hình em ra hung em có hình em đưa mượn hung cái <laughs> có người anh... có người thì người hung hình chi anh à có người hung người hả dạ <laughs> bây giờ chẩn là ở dưới quê làm dưới quê em làm sài gòn ví dụ như hai đứa tiến tới nhau mà được đi rồi em có chịu về quê không cùng quê thì chắc cũng về quê được đó chị cùng quê mắc mớ gì cũng về quê <laughs> bây giờ em muốn tìm bạn gái thế nào nè dạ bạn gái phải uh, hiền biết uh, chăm lo gia đình bên kia hiền khô à dạ. bạn gái cao ờ, trên mét năm là được rồi rồi xong em không thích điều gì ở phụ nữ giống như là khó trong các mối quan hệ của em là được à, tức là đừng quản lý chặt chẽ các mối quan hệ về quản lý tiền bạc thì sao cái đó thì không vấn đề chị à chà chà chà đem lên quà tặng là thấy kèo thơm rồi đó được rồi đó ổn rồi đó bên đàn trai tao tiết kiệm lâu lắm mới bỏ ống tuần trước á dễ thương hiền được rồi nhìn rất là chân thật hôm nay chẩn ờ, chẩn đi với ai hai người anh họ và một chị dâu ạ à. rồi xin mời đại diện đàn trai phát biểu ý kiến coi nào À, xin chào anh Quyền Linh, xin chào uh, Nam Thư dạ. và xin chào uh, các uh, anh chị trong uh, vòng quay hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Tam, anh họ của uh, bằng chẩn. Theo uh, anh nhận xét là bạn gái bên này là cũng ờ, được và cũng hợp với em anh mong là hai đứa em ờ, cho, cho nhau cơ hội để tìm hiểu và đi đến ờ, bên bờ hạnh phúc xin hết <laughs> Đào Dạ Hôm nay em tới đây với ai? Dạ em tới với hai dì của em ạ à. À, kính chào anh ờ, Quyền Linh với Nam Thư dạ. với ờ, uh, quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Cháu này cũng được, dễ thương cũng hiền hậu thì bên đây cháu tôi nó cũng tự xưa và nó cũng hiện vậy đó đi làm xong suốt về vậy thôi chứ không có biết đi chơi hay là như này kia bể <laughs> nên là gì cũng ờ, mong nếu mà được hai đứa cũng cho nhau một cơ hội để tìm tới uh, bến bờ hạnh phúc dạ rồi cảm ơn gì xin cảm ơn giờ mình kéo rào tấn công liền người trận bắt đầu đi Hôm nay có món quà tặng à, em cũng có một món quà em tặng anh cái này thì cũng không có sang trọng gì cái này là do tự tay em làm thì à, cái này là móc khóa hình cỏ ba lá thì em hy vọng anh có được niềm tin hạnh phúc và cái hy vọng trong cuộc sống của mình anh, anh à, thấy thấy em sao <laughs> thấy em à, dễ thương hơn anh tưởng nhiều <laughs> em cũng thấy anh cũng hiền cũng cũng dễ thương nói chuyện cũng có duyên em là người đầu tiên khen anh vậy đó <laughs> thì anh là kinh doanh mà phải có nói chuyện có duyên thì khách hàng mới mua hàng chứ anh có công việc mà anh có ờ, tự dưng anh mất tích một hai tuần không anh không có thông báo gì em hết không không à, số điện thoại anh là, là liên lạc à, thông suốt 24 trên 24 mà Dạ, tại vì à, hồi trước thì cũng có tìm hiểu thì à, anh đó em tìm hiểu cũng một hai tháng gì đó nhưng mà ảnh lại tự động anh mất tích một hai tuần vậy đó anh không liên lạc với em em cũng gọi lại nhưng mà tính em ngang với nóng quá cho nên là em gọi lại không được là em kéo kéo vô sách đen hết <laughs> cái đó là do trường hợp là điện thoại anh hết pin hoặc điện thoại bị hư nên à, không liên lạc được thôi chứ điện thoại anh sẽ liên lạc được thường xuyên dạ em không thích ví dụ mà ghen bậy bạ cái nghề kinh doanh mà anh cũng biết rồi thì mình tiếp xúc nhiều người ừ, mà trong đó thì khách hàng mình cũng đủ loại có nam có nữ thì khi mà mình tiếp xúc khách hàng thì mình cũng phải nói chuyện ngọt ngào với khách hàng ừ, mà khi đó mà nếu như mà bên nam mà ờ, ghen tuông bậy bạ thì cái đó cũng ảnh hưởng đến tình cảm rất là nhiều em không thích cái vấn đề đó thì công việc của anh cũng tương tự như em nên à, anh cũng có hiểu, rất hiểu vấn đề đó nên em yên tâm chẩn là con một đúng không dạ ở chắc chắn phải ở với chẩn với ba mẹ đúng không vậy là cũng là mình phải làm dâu đúng không đài em có ngại vấn đề đó không cưng gặp được mẹ chồng tốt thì ok yên tâm mẹ mẹ anh rất là ngon nhau làm dâu anh nghĩ rằng thời buổi hiện đại này nó giống như tấm gương thôi mình soi mình sao thì ngoài nó như vậy thôi à em ở nhà mấy người nói cho bạn biết đi dạ nhà có ba mẹ và em rồi bây giờ thế này nè, Hai đứa nhìn nhau khoảng 30 giây Để xem trái tim có rung động hay không Nhìn đi nào Cười mỉm chi cọp cái coi Thấy bạn gái cười sao Bạn gái cười dễ thương Dễ thương hả Dạ Em thấy trong tim mình nó có đập khác thường không Nó khác lắm anh Hồi đó giờ em có gặp một cô gái nào như thế này chưa Dạ chưa hy vọng là sau bữa này về là không cần ôm hình ai hung nữa hiểu không người thật việc thật luôn nha bây giờ là tới cái thời khắc quan trọng bây giờ các bạn để tay mình nút bấm đi kiểm tra lại xem nhịp tim mình thế nào có cùng chung nhịp đập hay không ba hai một Hết thời gian Ôi ơi wow. Linh quá vậy Đây Nắm tay nhau đi Đó Bây giờ nè Là giờ phút không có hung qua ảnh nữa Người thật, việc thật sao kinh nghiệm mình hung ảnh mình hung sao vậy mình làm y chang vậy á hung ảnh sao thí dụ tấm ảnh hung ờ, sao tấm ảnh vậy á à, thí dụ tấm ảnh nè mọi lần em hung qua ảnh hung sao không có người không có không có người à hung đi từ từ sao sao em sao đạo dạ từ từ để nguyên hung đầu tiên đó để nguyên hít vô hít vô hít vô hít hít mạnh vô hết hai hai luôn <laughs> đào thấy sao đào dạ em ngại quá hai đứa ôm chặt nhau cái nào ôm vô chặt vô ôm chặt đi vô. ông ôm em nhìn đào cho ông nhìn tôi chi ông chẩn này chặt vô ôm chặt vô ngại lắm để nguyên để nguyên cảm ơn các bạn dễ thương Linh... quá à hai đứa rồi mà nó hiền dễ sợ luôn nữa dám không biết đẻ sao nữa lắm à <laughs> đây là chiếc vé xem phim